Em chào chị. Chào em. chào Cát Tường. Chào Để... em chào chị. Mi <laughs> chào bác đi. Con chào bác. Con chào bác. Trời ơi giỏi quá. Con chào bác. Xin chào cả nhà nha. Nguyễn Thị Trang là một nhà sáng tạo nội dung với hơn 886.000 lượt theo dõi trên TikTok, 144.000 lượt theo dõi trên kênh YouTube Trang mew Family Japan. Hiện cô đang sống cùng chồng và hai con tại Nhật Bản. Kênh mạng xã hội của cô được nhiều người biết tới với cuộc sống người Việt ở Nhật cùng người chồng người Pakistan. Và đặc biệt là bé gái Lai tình yêu vô cùng dễ thương. Hãy cùng người kết nối trò chuyện với cô nàng này xem có gì thú vị nhé. Hiện tại là mình đang sống ở đâu ở Nhật Bản vậy Trang? Dạ hiện tại thì gia đình em đang sống tại thành phố Koga, à, tỉnh Ibaraki của Nhật ạ. Từ nhà em đi lên trên Tokyo thì khoảng à, một tiếng đưa tôi chị ạ. À, bé con là năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Con mấy tuổi? con 4 tuổi con 4 tuổi trời ơi giỏi quá mẹ dạy tiếng việt cũng giỏi ghê ha còn à, chồng mình là người nước nào vậy à, trang à, anh nhà em thì người pakistan chị ạ pakistan rồi ảnh có biết nói tiếng việt không anh ấy biết một ít rồi ạ còn uh, chủ yếu là anh ấy nói tiếng Nhật và tiếng Anh ạ. Ồ, oh, tiếng Nhật và tiếng Anh như vậy là bây giờ em là vừa làm cô giáo dạy tiếng Việt cho cả cả bố lẫn con luôn đúng không? <laughs> vâng. <laughs> Mà hai học trò này học trò nào học giỏi hơn? Đây học trò bé giỏi hơn chị ạ. Ồ, oh, cháu <laughs> học trò bé là nhanh hơn. À, dạ, yeah, yeah, cháu bé học giỏi hơn. Học trò bé này xong rồi còn dạy lại học trò lớn kia. à, à, cho chị Tường tham quan một chút xíu cái căn nhà mà hai vợ chồng mình đang ở đi nè. Hiện tại thì nhà em đang ở căn chung cư và chung cư thì, thì nhà em thuê cũng khá là lâu rồi, cũng có mua nhà nhà mới rồi nhưng mà nhà em chưa chuyển về đây cho cho mọi người quan sát một tí tại cái cái cái cái cái nhà này nó nó cũng không được rộng lắm với lại là nhà em đang chuẩn bị dọn đồ để chuyển đấy chị à. thành ra là nó đồ đạc dạ, nó đang bị lung tung bao nhiêu mét vuông cơ chung cơ 50 mét vuông hai phòng ngủ chị ạ thì em đang ngồi ở phòng khách Ờ. và bên đây thì có phòng bếp nhỏ và hai phòng ngủ 50 mét vuông mà thiết kế được hai phòng ngủ bếp phòng khách là là là gọn à lớn ha à. vâng bên này diện tích người ta không làm rộng nhưng mà nó thiết kế rất là gọn gàng trang là mình đi đi qua nhật được bao nhiêu lâu rồi em cũng được gần 10 năm rồi ạ đến năm nay là sang năm thứ 10 đấy ngáp rồi mấy giờ thì giờ bên nhật là mấy giờ cơ hiện tại bên nhật là 7 giờ kém rồi bây giờ Trang kể chị nghe một chút xíu cái câu chuyện ờ, mà mình đi Nhật như thế nào ha. Ừ, để em lấy ờ, kết hôn là lần đầu tiên là em lấy người Nhật sau đó thì có mấy lần cùng với ờ, chồng cũ đi về bên Nhật chơi hồi đấy thì em cũng không có thích ờ, sang ra sang Nhật ở đâu bởi vì là bên em thấy là buồn á kiểu như mình đang ở Việt Nam nó đông đúc hàng xóm láng giềng vui vẻ kiểu thế xong rồi sang đây hàng xóm người ta không có chơi với nhau xong rồi tối thì 8 ờ, giờ thấy đèn đường tối om rồi xong rồi chả lại đi đâu chơi thế là em thấy buồn lắm thế là về Việt Nam sống thì ở thời gian một thời gian ở Việt Nam con em anh cô Jin một tuổi là bọn em đã ly thân và chuẩn bị ly hôn rồi rồi ly hôn xong rồi em lại tiếp tục qua Nhật nữa thì lúc đó qua thì mình sinh sống ở đâu như thế nào ờ, không ly hôn xong thì em vẫn ở tiếp tục tiếp tục ở Việt Nam khoảng mấy năm nữa cơ xong rồi về sau dần dần con em lớn dần thì à, em nghĩ là kiểu như là muốn con học hành tốt hơn ấy thì mình mới cho con đi thì mãi sau tận mấy năm sau thì em mới cho đi cơ ừ. lúc đấy đi sang thì à, bắt buộc là bố bố chồng cũ em là ông nội của con trai em mới đứng ra bảo lãnh cho em để đi sang đấy ừ. thì đi sang đấy thì lúc đấy thì bắt buộc là em phải ở gia đình nhà nhà ông nội dễ và nhanh nhất là em làm visa du lịch uh, du lịch uh, à, 9 ngày đó sang đấy thì em lại phải chuyển đổi sang visa bởi vì uh, anh cô lớn như em thì mang hai quốc tịch việt và quốc tịch nhật ừ. nên ra là em sẽ có cái tư cách là xin được visa ừ, định cư tại nhật này điện là nuôi con đấy chị tại vì con mình là, là ở nhật đúng không ừ. con mình là visa nhật thì những cái ngày đầu như vậy là coi như mình phải qua là mình ở nhờ nhà của bố mẹ chồng cũ đúng không thì không biết là nó có những cái khó khăn như thế nào trong vâng. hành trình đầu tiên khi mà em ở lại với nhật nhưng mà không là, là ở một mình chứ không phải là à. không phải là đi theo chồng cái quãng thời gian đấy thì nó cũng ờ, rất là cũng khá là khó khăn chủ yếu là về cái về mặt tinh thần đấy chị ạ Tại vì lúc đấy thì ờ, không được sự hỗ trợ của à. không được sự ờ, có nghĩa là động viên về tinh thần của của ông bà nội này em mới qua đây tiếng em không có giỏi ăn uống hàng ngày thì uh, mình ăn kiểu Việt Nam còn ông bà thì lại nấu kiểu Nhật dạ em lại tự nấu hai mẹ con ăn kiểu hai mẹ con cái cái cái cách sinh hoạt cũng thế cách sinh hoạt là thường ở Việt Nam thì có phải là mình ờ, trẻ thì cũng phải 10 giờ 11 giờ mới đi ngủ không ừ. còn sang bên đấy hai ông bà già là 7 8 giờ ông bà đã tắt điện bắt đi ngủ hết rồi ấy chị ạ à. à. ngày đấy thì chưa có điện thoại chị ạ điện thoại thì sang Nhật thì muốn dùng được mạng của Nhật à, thì phải mua điện thoại phải đi đăng ký rồi là rất là rắc rối thành ra tiếng không biết thì em không tự đi đăng ký được Đấy. thành ra chỉ có thi thoảng thì bố mẹ em gọi điện ở nhà bằng cái máy bàn của ông bà ấy mà ông bà toàn đi ngủ dạ, sớm thôi nên là lúc nào phải dặn là bố mẹ em mà có gọi điện sang thì phải gọi sớm không thì ông bà ngủ mất kiểu mình sợ làm phiền ấy vậy thì bao lâu mình mới gọi được cho bố mẹ mình một lần có thể là một tuần hoặc là có thể là ờ, mười ngày hoặc hai tuần khi nào có việc cần ấy, thì em sẽ gọi ừ. như vậy thì ờ, mình ở trong chung cùng với bố mẹ chồng cũ là bao nhiêu lâu Uh, khoảng 3 tháng á, sau khi em chuyển được sang cái diện visa khác là visa nuôi con, visa dài hạn ấy thì là em đã chuyển ra ngoài em thuê một riêng thì uh, lúc đó sẽ có những cái khó khăn khác nữa kể cho chị nghe một chút xíu về những cái khó khăn khi mình sống một mình ở nơi đất lạ mà có một con nhỏ nữa cái quãng thời gian mà lúc mà em chuyển ra ngoài thì à, nó bắt đầu có cũng rất là nhiều khó khăn tiếng em cũng chưa giỏi rồi là em lại không có bằng lái xe ô tô mùa đông tuyết nó rơi rất là lạnh em phải đưa đón con em đi học bằng xe đạp vậy chị ô trời ơi đạp xe đạp đi được cực lắm á người ta đi đón con về thì con được lên xe ô tô nó ấm rồi là nó an toàn con mình thì toàn phải ngồi ờ, xe đạp rất là lạnh rồi hai mẹ con ấy lao góc trời những ngày trời tuyết rơi ấy chị ạ không không dám đạp đấy nhá mà phải xuống đi bộ để dắt đấy không kiểu đường nó trơn ấy rồi là rất là lạnh tuyết rồi lạnh buốt này, này đúng rồi bởi vì là ô tô thì mình không lái được rồi xe máy thì bên này người ta cũng cấm người ta chỉ cho một người thôi không cũng không có hạt đèo hai đèo ba như việt nam mình thành ra là chỉ có một cái sự lựa chọn duy nhất là đi xe đạp không đi bộ Tao. đi bộ thì quá xa phải đi xe đạp khoảng bốn năm cây à. có xin được việc làm không có trong cái thời gian mà chờ chuyển đổi visa ấy, thì là em cũng đã đi đến cái bên này người ta có cái trung tâm gọi là trung tâm Halawatt là cái trung tâm giới thiệu việc làm miễn phí cho người nước ngoài gần chuyển ra ngoài thì em bắt đầu em đi làm rồi sáng thì em đưa con em đi học xong em đi làm xong rồi chiều về ta làm thì em lại đi đón con lúc đó là về kinh tế chắc là cũng khó khăn mình cũng phải tiết kiệm cần kiệm lắm mới sống đủ đúng không vâng ạ sau khi mà em chuyển ra ngoài rồi thì cũng rất là may có rất là nhiều cô chú ở công ty người ta biết hoàn cảnh của em là ờ, một mình nuôi con với cả là kiểu cũng người nước ngoài ấy thì cũng không không biết nhiều rồi không biết nhiều những cái chế độ của nhật thế là các cô cũng hướng dẫn là nếu mà ly hôn rồi thì xin cái chế độ trợ cấp của thành phố dành cho những cái bà mẹ đơn thân ở bên này xong rồi các cô ở công ty mới dẫn em đi làm xin được cái chế độ đấy thì uh, tiền nhà em được miễn phí rồi tiền ờ, học của con cũng được miễn phí rồi tiền khám chữa bệnh ừ. của hai mẹ con cũng đều được miễn phí cả thành ra là ừ. hai mẹ con đi làm này chỉ uh, mất uh, chi tiền ăn tiền sinh hoạt linh tinh thôi em không phải đi học tiếng nhật chứ đúng không mới đi xin việc làm được chứ khi mà đi làm thì em giao tiếp với mọi người rồi mình tự mình tự học ấy oh, mình nhỏ. tự học là chính mình tự học rồi mình tự nhớ thì dần dần là mình cũng nói được ờ, nhanh ấy em sang đấy thì hầu như là em đi làm mấy tháng hầu như là ừ, nói giao tiếp là cũng cũng rất là ok mình phải thích nghi thành ra là mình phải tự học <laughs> vậy thì trong cái khoảng thời gian đó đó là em có về Việt Nam không em rồi có đưa con về Việt Nam không thời gian đấy thì em cũng có tại vì là lúc nãy em đã nói là em không có bằng lái thì là sau đấy thì em nghĩ là bây giờ nếu mà không có bằng lái thì sẽ hai mẹ con là rất là vất vả em mới quyết định thì em đi hỏi để thi bằng lái trình độ tiếng của em ấy nếu mà thi ở bên nhật thì sợ không thi được như những người nhật bình thường người ta thi một lần là đã khó đậu rồi còn với mình người nước ngoài là cái chữ hán ấy chữ hán hầu như là em không có biết chắc chắn là mình sẽ không thể thi được thành ra là em phải à, về việt nam em thi bằng lái Việt Nam có thời hạn lái ở 3 tháng ở Việt Nam thì sau đó xong rồi em lại thi đổi bằng thì, thì lúc đấy thì cái thi lý thuyết nó chỉ có 10 câu hỏi thôi thì nó đơn giản hơn lúc cho Jin sang đây được mấy tháng rồi ấy, thì uh, xong rồi làm việc được khoảng vài tháng nữa thì hai mẹ con em lại về Việt Nam đó thì về Việt Nam đấy thì lại để cô Jin ở Việt Nam thì em ờ, thi học này thi được bằng lái này xong là em lại quay sang đây làm việc mấy tháng xong rồi em lại về về cho lấy đủ đủ đúng 90 ngày để đủ cái thời gian để sang đây đổi ấy chị thì sang đây em đổi được rồi em phải mất 3 tháng em thi đến lần thứ sáu em mới đậu <laughs> thì lần thứ sáu thì em mới đậu được bằng lái xe thi bên này nó khó lắm chị ạ nói chung là người nước ngoài có cái bằng lái xe nó nó kiểu như còn vui là còn vui hơn là bằng à, đỗ đại học ở Việt Nam luôn ấy rồi con mình thì sao lúc đó mình đi đi về về như vậy thì con sao cái thời gian em đi đi về về thì con em để cho ông bà ông bà ngoại ở Việt Nam nuôi à vậy là cũng có giai đoạn rất là tội con mình rất là nhớ con đúng không vâng ạ à rất là nhớ con nhưng mà vẫn phải à, cố gắng <laughs> tại vì mình có cái mục đích xa hơn ấy ừ, rồi hiện tại là con trai đâu rồi con trai bây giờ là mấy tuổi rồi con lớn em thì bây giờ lớn rồi chị ạ 14 tuổi đang à, cũng đang tuổi dậy thì cũng không có thích quay video hay là không thích à, gì đang ngồi trong phòng này à là vẫn sống chung với ba với, với, với ba mẹ bây giờ luôn cái cơ duyên nào em lại gặp anh chồng hiện tại của mình khoảng năm 2014 quen nhau qua cái ứng dụng một cái app ở trên ờ, trên mạng ấy nhưng mà em cũng cũng khá là sợ bởi vì ờ, người nước ngoài ấy thì mình cũng khá là cảnh giác những, những cái thông tin cá nhân của em thì hầu như em không bao giờ nói với ai cả hay xong có một lần đang ờ, đang đang lướt lướt thì tự dưng thì em thấy cái cái tên của của chồng em Thế em mới thấy cái avatar, ảnh avatar rất là đẹp chị ạ Rất là kiểu đẹp trai mà cái mắt rất là sâu, lông mi cong, mũi cao Đấy, <laughs> kiểu kiểu gu mình thích Thì lão này đẹp trai quá thì em mới vào em nhắn tin, em hỏi trước Ấn tượng đầu tiên của anh khi gặp em là như thế nào? nói từ một em đi đi mặt cho của まあいいのにと思ってるそれからもう早めに決まっちゃった2人結婚が1回ぐらいあって1回3 đi それから優しいから Sau cái thời gian bọn em à, nói chuyện được một tuần bọn em hẹn gặp hẹn chào phải sau một tháng thì bọn em là đồng kết hôn luôn đấy chị ạ sau khi nói chuyện trên mạng xong là hẹn nhau một tuần sau là gặp mặt bên ngoài gặp nhau một tháng đồng ý kết hôn luôn ủa nhưng mà ảnh là trước đó anh đã có gia đình chưa dạ anh em chưa ạ Wow, trai tân luôn. Anh có biết cái hoàn cảnh của em là đã có con riêng rồi không? À có, tại vì lúc mà quen mà nói chuyện qua mạng ấy thì em ờ, cũng kể hết mà. Em cũng nói là bây giờ em sang đây em ở với con em một mình, hoàn cảnh của em như thế bây giờ chỉ có hai mẹ con thôi lần đầu tiên mà em gặp là đưa con em đi ờ, đi yêu ờ, mo đi xem phim với chị ạ đấy là cái buổi đầu tiên mà em gặp nhau <laughs> nghe giống như chuyện trong phim á ha hoàn cảnh gia đình của ảnh là như thế nào em kể sơ lược về ảnh cho chị nghe với lúc mà em quen anh ấy thì em cũng chỉ có hỏi là bố anh bao nhiêu tuổi với lại ờ, nhà anh có mấy anh chị em anh là thứ mấy thì là anh bảo là bố mẹ anh ờ, vẫn còn trẻ nhà thì có bốn anh em anh ấy là con cả dưới đấy là hai cậu con trai và một ờ, cô em gái nữa thì em chỉ đâu khỏi như thế thôi chứ em cũng không có hỏi nhiều về gia đình bởi vì em em em thì vẫn nghĩ rằng là hai vợ chồng em thì sẽ sống ở nhật này chứ cũng không về bên kia sống hoặc à, về Việt Nam là coi như gia đình của dạ. anh là vẫn ở Pakistan hết phải không, là もちろんねこれ二人いい感じだったでしょだって遊び行った映画あれ映画見に行ったからそれから簡単だから二人と持ってるから 友達すぐなってたからそれからもう決まった問題ない結婚しても à, bao lâu sau thì mình có bé gái này sinh Miu vào năm 2017 rồi nghĩa là cũng sau khi bọn em kết hôn được khoảng tận 3 năm ảnh là trai tân là là mình đã có con riêng rồi thì nghĩ là lấy xong là mình phải sanh liền chứ thì bọn em cũng tính như vậy ạ nhưng mà nhiều khi nó nó hay lại có thử thách lúc mà bọn em ờ, quyết định kết hôn thì lúc đấy thì hai vợ chồng đều thả cũng rất là buồn thì em thả hai lần em đều có bầu nhưng mà bị trở ở ngoài tử cung ấy ờ. thành ra là hai lần đều bị ờ, bị cắt mất hai cái vòi trứng thế là sau cái lần thứ hai thì em không thể có thai tự nhiên được nữa bắt buộc là phải làm ống nghiệm sau đó thì vợ chồng em lại lăn lộn hết từ Việt Nam sang đến Nhật rồi chữa trị mãi đến tận 3 năm sau thì bọn em mới có được bé Miu đây bây giờ Wow, khó khăn vậy đó hả em? cũng không biết là tại sao trong cái hành trình mà 3 năm mà điều trị hiếm muộn như vậy có khi nào anh thấy nản không tại vì anh là trai tân mà và có thiếu gì cơ hội đúng không mình cũng phải có con chứ thì có khi nào anh muốn là tiểu là từ bỏ cái cái người phụ nữ này không không gây một một mà cái mất là là là này này này này rồi làm tuyệt vấn đề nào thì hai người 考えては何もないその時でも病院に行ったら難しいから我慢するしかない、うん、待ってるでしょないねそれスラムでは結婚は絶対ダメ結婚は大きい問題にならないとダメ二人が騙したら 捕まったらなんか大きな悪いことしたらずっと子供できたらできなかったらその時は違う結婚できる、そんな簡単じゃないイスラあと離婚したらもう家族も全部終わっちゃうからああ nhưng mà không biết là bố mẹ chồng á thì khi mà biết con dâu mình hiếm muộn như vậy thì cái suy nghĩ có có có có có, có, có, có phản ứng như thế nào không おおフォッサレは言ってるあなた自分で結婚決まったからそれから何でも自分で考えて、うん、OK がダメが言わないからなんだ chị biết là em cũng có phát triển cái kênh youtube của mình nữa thì không biết là bận rộn như vậy rồi cơ duyên nào là mình à, làm youtube vậy uh, trang À cái kênh YouTube thì uh, trước thì em có xem những cái kênh với gia đình ở bên uh, của Nhật này hoặc là của nhiều, nhiều kênh của nước ngoài ấy. Người ta quay được con từ lúc nhỏ xíu cho đến 10 năm sau đến con lớn rồi thì thì xem lại rất là thú vị thành ra là em cũng ờ, thích em cũng thích là em muốn quay được những cảnh gia đình nhà em từ con em tình từ ngày khi còn nhỏ cho đến khi sau này con lớn thì con có cái nhìn để con xem lại ấy à, như được khoảng à, hai tuổi rưỡi gần 3 tuổi là sắp ờ, đi mẫu giáo ấy thì em có thể là rảnh hơn một xíu thì em bắt đầu em tập em làm làm youtube thì nó cũng cũng khá là vất vả thì em cũng không có làm nhiều lúc nào mà gia đình nhà em đi chơi nhiều hoặc có cái gì vui vui thì em sẽ làm video em, em đăng lên sau này thì tự dưng lại thấy thích bên kênh tiktok đầu tiên là chỉ đăng đăng những cái video hài hài của Mew để lên để cho mọi người xem thôi thì về sau này mọi người lại thấy rất là hứng thú với nàng ờ, Nguyên Xoăn kia quy định của TikTok ấy rằng là không được trẻ con dưới 16 tuổi không được phép quay video một mình thành ra là em phải chuyển sang chủ đề review ấy thì cũng rất là may là lại cái chủ đề của em lại được uh, mọi người quan tâm clip nào của ờ, của gia đình em trên youtube và tiktok mà được đông người xem nhất ấn tượng nhất tiktok thì video triệu view thì nhiều lắm ạ cuộc sống hàng ngày của Miu thì nhiều video triệu view lắm còn trên ờ, trên youtube thì mới đây em có một cái video video về gia đình nhà chồng em thì video đấy triệu view thôi là đi về bên Pakistan á hả? Vâng ạ, đợt vừa rồi thì nhà em có về Pakistan thì em cũng có quay khoảng chục chục cái hoặc hơn chục cái video để đăng để giới thiệu với mọi người văn hóa Pakistan ấy thì hầu như mọi người cũng không có cái thông tin hoặc là mọi người cũng không có hiểu được về bên đấy đời sống người ta như thế nào ấy rồi vậy là em cũng ở bên Nhật nè rồi em cũng qua được bên quê chồng của mình ở Pakistan rồi rồi ở Việt Nam nữa thì em thấy là có những cái văn hóa gì khác biệt giữa ờ, đất nước của của mình đang ở với Pakistan không em thấy thì nó nó khác lắm chị ạ nó văn hóa kiểu như nó khác biệt luôn ấy chị nghĩ những cái clip của em làm mà view cao là cũng đúng là tại vì ờ, ít có thông tin ha người Việt mình ít có thông tin về Pakistan Pakistan 99% người Pakistan là người ta mang đạo hồi mà đạo hồi thì so với văn hóa của mình nó nó nó rất là khác biệt người dân người ta thì vẫn là những người bình thường người ta vẫn phải đi làm kiếm tiền và vẫn phải nuôi gia đình nuôi vợ nuôi con rồi là đấy cũng phải lo cơ mà gọi tiền chứ không thể là ai cũng mang bom đi để cảm tử đạo hồi là mình ăn bốc đúng không em vâng ở bên đấy thì văn hóa phong tục của người ta là đa phần là ăn bốc nhưng mà tùy từng món ạ ví dụ như món súp thì người ta vẫn dùng thìa hoặc là ví dụ như ăn salad thì người ta vẫn dùng dĩa còn ăn bốc là trong trường hợp mà người ta ăn cái bánh nam với cả cái bánh à, roti ấy, cái bánh tròn tròn ấy, thì người ta bắt buộc phải dùng tay xé và người ta phải cuộn với lại cái cái à, cà rê ấy chị ạ chứ nếu mà mình đũa hay dùng dĩa hay dùng thìa thì đều cũng không làm được chị ạ thành ra là nó thành cái văn hóa là ăn ăn bằng tay như thế ấn tượng nhất trong cái đợt về quê chồng là cái gì rồi, rồi những người nhà của chồng đó đối, đối xử với em như thế nào có kỷ niệm gì đáng nhớ trong chuyến đi đó không về quê chồng nhà em thì ấn tượng nhất là gia đình nhà chồng em rất là tình cảm rất là quan tâm đến cái cảm xúc của của mình và của cả anh cousin nữa cái lần đầu em về cách đây 3 à, năm Miu vẫn nhỏ Jin cũng 10 tuổi cũng là lần đầu tiên em về Pakistan tăng là cũng là lần đầu tiên xong rồi ông bà cũng tổ chức luôn đám cưới cả em và em chồng em cùng một lúc ấy em không hề biết là là là về để để tổ chức đám cưới mà em chỉ tưởng là à, chồng em bảo là về đám cưới à, em chú không nghĩ là tổ chức đám cưới của bọn em ừ. thế xong cái à, về tự dưng à, đùng cái bất ngờ xong rồi mình làm cô dâu chị ạ ôi giời <laughs> không biết gì luôn cũng tình cảm đúng không vâng là mọi người bên đấy tình cảm rất là tình cảm và rất là quan tâm lúc nào cũng hỏi xem mà mình cần cái gì không mình muốn cái gì không đấy rồi hỏi xem ví dụ ăn cơm thì ăn có ngon không hoặc là hôm nay có thấy vui không mà lúc nào mà mẹ chồng em mà thấy mặt em xị xị xị là con con lại bị stress à cái đám cưới đó bất ngờ là bất ngờ với em thôi hay là chồng em cũng bất ngờ luôn hay là chồng em đã có kế hoạch chuẩn bị trước với gia đình của chồng rồi anh và gia đình thì có biết chỉ có một mình em mà không biết thôi ạ あと私家族に言ってたから家族に言ってたからもう愛してるからもうこれだけ結婚する Em thấy là đám cưới ở Pakistan có khác gì đám cưới ở Việt Nam không? Với lại là người Hồi đó có phong tục gì khác mình không? Ở bên đấy thì đám cưới rất là khác biệt chị ạ. À, đám cưới thì nhà chồng em thì tổ chức liên tục trong 3 ngày mỗi một ngày thì sẽ có một ý nghĩa riêng nó rất là dườm và mình phải chuẩn bị rất là nhiều thứ quần từ quần áo đến nữ trang còn nếu mà ví dụ như con gái thì sẽ chuẩn bị được của hồi môn rồi ờ, con trai thì cũng thế cũng chuẩn bị rất là nhiều ạ phong tục thì nói chung là rất là lạ ngày luôn có nghĩa là trong cái thời gian đám cưới thì hầu như một ngày em được chỉ được ngủ hai ba tiếng thôi sáng ra dậy ăn uống xong rồi lại đi ờ, quần áo trang điểm xong bắt đầu chuẩn bị xong bắt đầu uh, đến tiệc sự tiệc xong rồi mãi khuya mới được đi về xong về nhà xong lại ở nhà nữa rồi mọi người cũng đến nhà chơi rồi lại tiếp khách nữa thành ra là uh, nó cứ ba ngày liên tục như thế như vậy là em đến ba cái xăng như vậy là được hai lần một lần đám cưới một lần mới đây là được hai lần còn ảnh thì mới về Việt Nam ảnh về Việt Nam được mấy lần một lần mới một lần thôi là coi như hẹn sắp tới là sẽ về tiếp và về ừ. cả gia đình luôn đúng không vâng ạ